thân biến man thập phương giới cúng dường nhất thiết phật tôn pháp chư bồ tát vô biên thanh văn chúng cập nhất thiết thân hiền duyên khởi quang minh đại xứng tín tác phật sự phổ huân chư chúng sinh giai phát bồ đề tâm viễn ly chư vọng nghiệp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 Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tác đại chứng minh. Kính lạy Đức Thế Tôn, đấng cha lần của bốn loài, chúng con biết rằng cách đây hơn 2.600 năm, ngày mà quá địa cầu rung động, nhạc trời trỗi dậy, chim ca hoa nở muôn nơi, chư thiên nhân loại hân hoan cùng đón bậc chính đẳng chính giác thị hiền đản sinh nơi đời. Sự đản sinh của Ngài là một đặc ân lớn, một sự kiện hy hiểu, là phước lành tối thượng cho chúng sinh trong ba cõi sáu đường. Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng sinh bị khổ đau hoàn nàn là do chúng sinh vô minh mê lầm tà kiến bất thiền. Đức Thế Tôn là người duy nhất mở cho chúng sinh con mắt trí tuệ, là người duy nhất mang đến chân hạnh phúc cho chúng sinh. Duyên này là tháng kỷ niệm sự đản sinh cao quý của Đức Thế Tôn, Tăng Ni Phật tử nhân dân trí thần tha thiết đốt nén hương lòng, cúng đối Phật đài dâng lời tán thán tri ân đến Đức Thế Tôn, Đức Cứu Thế. Chúng con cầu thỉnh Đức Thế Tôn, dùng oai lực nhiếp độ cho chúng sinh được giác ngộ, thoát khỏi mê lầm tà kiến, được an vui hạnh phúc. Nguyện mong công đức tán dương sự thật về Đức Thế Tôn này của chúng con, cùng oai lực cứu đời của Đức Thế Tôn, nguyện mong cho chúng con cùng gia đình thoát khỏi nạn dịch COVID-19. Nguyện cho nhân dân tỉnh Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh và các tỉnh đang có dịch trên đất nước Việt Nam cùng nhân dân các nước trên toàn thế giới, nương oai lực của Đức Thế Tôn, oai lực của Tam Bảo, phát sinh duyên lành, khống chế được dịch bệnh và sớm chấm dứt được nạn dịch bệnh COVID-19 để cho mọi người, mọi nhà trở lại cuộc sống thanh bình, yên vui, hạnh phúc. Chúng con kính xin Tam Bảo chứng minh gia hộ cho lời khấn nguyện của chúng con. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát,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 kính nhất tâm kinh lễ a tỳ ngục tốt phát khởi thiện tâm nhiều kiếp tu hành nhân thành quá mạng một đời bồ sứ hiền ở xuất đa hóa độ ta bà đán sinh trần thế phật na bồ na sư a tinh a ca mâu tâm kinh lễ từ trời đâu xuất ứng mộng má ra cưới voi sáu ngã vào trong lòng mẹ dưới cây vô ưu đán sinh thị hiện chín dòng phun nước bảy bước xương tôn phật bổn sư thích ca mâu tâm kinh lễ hiện hướng dục lạc chán cảnh vô thường dạo chơi bốn phương thương đời đau khổ nửa đêm vượt thành xuất ra tìm đạo tóc xanh cắt bỏ nuôi tuyết tu hành phật na bồ xưa thích ca mâu tâm kinh lễ dưới cây đại thọ hàng phục ma quân thấy ánh sao mai thành bồ đề đạo à, phật na bồ bốn xưa thích ca mâu tâm kinh lễ bốn mươi chín năm độ sinh thuyết pháp ba thừa giáo hóa hạnh nguyện viên thành phật na bốn xưa thính ca mâu tâm kinh lễ à, dưới cây xa la niết bàn thị tịch để lại xa lời phúc khắp nhân gian phật na bồ na xưa thích ca kinh lễ hiện tòa đạo tràng xa bà giáo chủ đạo sư ba cõi từ phủ muôn loài phật na bồ tuệ ngài bao trùm khắp tam thiên đức thế tôn từ phủ muôn loài ai cứu được nhân loài người ấy khổ đau đức thế tôn mang tranh pháp xóa tan đi mê lầm dầm tháng tư tươi sáng mọi chúng sinh ca mừng mọi chúng sinh cầu mong đức thế trời chiếu soi phá tan đi màn đêm u tối xóa tan đi tà kiến khổ đau đức thế tôn giảng người trí tuệ ngài bao trùm khắp tam thiên ngài người ấy mừng mọi chúng khắp tam thiên Oh. a à, quy a y a phật ơi a à, nguyện a à, cho 的啊，归。